Và bây giờ thầy cùng các em chúng ta chuyển sang ví dụ 1 Ví dụ 1 của thầy như sau Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa Đầu tiên câu A Các em tập trung nhá Thầy có câu A này Câu A của thầy là 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 Thì các em thấy này A nhân A nhân A N số A thì là A mũ N Vậy đây có là 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 Thì chúng ta đếm này 1, 2, 3, 4, 5, 6 số 6 cho nên ở đây có thể là bằng 6 mũ 6. Được chưa? Tiếp theo chúng ta đến câu B là 2 x 2, 4 x 8 x 16 ta có câu B nhá. B có thể là bằng 2 x 2 x 4 x 8 và x 16 thì bằng. Các em lưu ý thế này. Đây thì có là 2 x 2 thì ta có ngay là A mũ M nhân A mũ N thì bằng A mũ M cộng cộng N mà 2 của thầy chính là 2 mũ 1 2 ở đây cũng là 2 mũ 1 cho thầy có ngay là bằng 2 mũ 1 cộng 1 nhân này 4 của thầy thực ra chính bằng 2 mũ 2 8 của thầy thực ra chính là bằng 2 mũ 3 và 16 của thầy thì bằng 2 mũ 4 đúng không nào các em đó và ở đây ngay lập tức thầy có 2 mũ 1 cộng 1 tức bằng 2 mũ 2 nhân với 2 mũ 2 nhân 2 mũ 3 và nhân 2 mũ 4